cho các bác nhé em hướng dẫn cái cách đấu nối mạch led pháo hoa âm thanh nhé đây màu đỏ là dương này đen là âm này màu vàng là chân data của led nhé còn ờ, màu trắng là chân clk nhé mạch này thì chạy được cả led 4 ờ, bốn dây nhé clk có thêm chân clk nhé 6803 hoặc là 1916 1903 đây mình bóc ra mình ờ, nút giảm cách này đầu tiên à, mình sẽ vào nút set này nó có ba nút này set này trừ cộng này ở trên led hiển thị thì có led màu này led răng này led cồn led tia này đấy đầu tiên khi cấp nguồn vào này thì các bác à, cấp à, chân CLK nếu mà có led 4 dây có chân CLK thì cấp vào màu trắng này còn nếu mà chân chỉ có một 1903 thường thì chỉ dùng chân data thôi thì dùng dây màu vàng nhé em cấp rồi này đấy, sau đấy nhấn giữ nó xét này khoảng 2 giây Đó. thì bắt đầu là nó sang cái chế độ chọn led nhé nếu mà chọn led đúng led đúng thì nó sẽ nháy nháy bảy màu như này đây còn nếu mà chưa đúng thì mình nhấn cộng trừ đây đấy nó sai màu led nên nó nhảy loạn đấy đấy đây đây là sai nhá nhưng mà đúng này đúng thì nó sẽ nháy đủ bảy màu luôn đấy ok đúng rồi thì mình ờ, nhấn giữ xét để nó bắt đầu vào cài cột thì nó hiển thị lên nét cột này cột thì bắt đầu mình nhấn cộng này đấy nhấn giữ này cho nó nhanh nhấn từng cái thì nó lên từng led nhấn giữ thì nó sẽ chạy nhanh mình đang đến 100 led cột nhé đấy. đấy thừa thì nhấn trừ cộng này sau đấy nhấn giữ xét 2 giây đấy led nó nhảy lên tia này thì mình chọn tia này nhấn giữ này tia mình đang chọn khoảng mười mấy led đấy, đấy ok đến ưng rồi thì nếu mà giải quá thì thừa trừ là cộng Đấy, nhân dự xét đấy thôi chuyển về chế độ răn chế độ răn này là tốc độ chạy nhé đấy tốc độ chạy mình cộng trừ để thay đổi đấy cộng này đấy ok rồi thì nhấn xét hai giây đấy lên tốc độ tia nhé trừ cộng để thay đổi này đấy tiếp đến là nhấn giữ xét để về chế độ à, gian chạy đấy bắt đầu chạy đấy mình cắm rác âm thanh vào là chạy thôi đấy đây bật to âm thanh này. đấy xong thì mình nắp hộp lại nhé nắp hộp để à, bảo vệ đây đấy cắm rác âm thanh vào mình dùng led 5V thì sử dụng nguồn 5V luôn nhé Đấy. ok